Chẳng ai ngốc nghếch cả, từ quan hệ xã hội là có thể nhìn ra người ta như thế nào. Đặc biệt trên bàn tiệc điều đó càng thể hiện rõ hơn. Hãy cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm câu chuyện ngay sau đây, qua đó hiểu hơn về nhân phẩm của một người. Một nhà văn đã nói, nhân cách là sức mạnh nội tại, sự tồn tại của nó có thể trực tiếp phát huy tác dụng trực tiếp mà không cần nhờ bất kỳ biện pháp phụ trợ nào. Người có nhân phẩm kém thì dẫu mời người đến uống rượu ăn tiệc thì cũng bị người ta chê cười, giữa bữa tiệc bỏ về. Đường xa biết sức ngựa, lâu ngày biết lòng người, chẳng ai ngốc nghếch cả. Từ quan hệ xã hội là có thể nhìn ra người ta như thế nào. Có lẽ nhất thời không thể phán đoán được nhân phẩm người ta là cực xấu hay chân chính, nhưng có thể cảm nhận được nhân phẩm người ta có vấn đề hay không. Người có vấn đề về nhân phẩm trong bữa tiệc thường hay làm năm việc sau, nhất định không nên kết mối thâm giao. Thứ nhất, ra sức chuốc rượu, thi tửu lượng ai cao. Trên bàn tiệc, có một loại người, bạn khuyên họ hãy uống ít đi chút, thì người đó lại coi bạn là đối tượng chúc rượu, cảm thấy bạn coi thường tửu lượng của họ. Khi bạn tránh anh ta, thì anh ta đem ly rượu đến chỗ bạn và nói Anh không uống rượu, đúng không? Anh có tin tôi đổ rượu lên đầu anh không? Đổ vào túi áo anh không? Nếu bạn lý luận mấy câu với anh ta, anh ta nhất định sẽ hắt ly rượu vào bạn, hoàn toàn không có chút văn hóa nào. Một lần, đồng nghiệp sinh nhật mời khoảng chục người bạn bè thân thích đi ăn. Em họ của đồng nghiệp uống say rồi lớn tiếng hát. Mọi người không biết tại sao đều khen người em họ đó hát hay, sau đó thừa cơ đến chuốc rượu. Người em họ hát rất nhiều, uống rất nhiều, cuối cùng ngồi không vững, trông rất bê tha. Không khó có thể thấy, trong bữa tiệc sẽ có người cầm đầu. Nhân phẩm của người đó khiến người ta phải đặt dấu hỏi. Tăng Quảng Hiền Văn có câu Dòng sông trong xanh bị đất ngăn chặn, kẻ sĩ đường đường bị rượu làm hại. Bao nhiêu bậc hào kiệt cuối cùng đều bị rượu làm tổn hại, hỏng cả tiền đồ. Thứ hai, khoe khoang tiền của, khinh rẻ người nghèo. Trên bàn tiệc, khoe khoang bản thân cũng không phải chuyện lạ. Con người, khi có hơi men rồi thì khó tránh phiêu phiêu, rượu vào lời ra. Nhưng có người vừa khoe khoang bản thân, vừa chê bai bạn bè, người thân nghèo khó. Người như thế chắc chắn là tâm bất thiện. Ví như nhóm bạn bè đang ăn uống với nhau một người tỷ phú nói Tôi đấy à, chẳng qua cũng chỉ có hai cái xưởng sản xuất thôi Nhưng có người đừng nói là nhà xưởng Mà làm trại nuôi gà cũng không thể làm nổi Cùng với lời người này nói Mọi người nhìn về phía anh bạn nghèo khó Người chính nhân quân tử Trên bàn tiệc sẽ biết quan tâm đến những bạn bè thân thích nghèo Tìm hiểu tình hình của bạn bè Xem mình làm thế nào mới giúp được bạn cho dù không giúp được thì cũng thể hiện ra phong thái kính giản yêu trẻ, thân thiện hòa đồng. Thứ ba, mượn rượu ức hiếp bạn khác giới. Người xưa nói rượu nhập tâm như hổ nhập tâm. Khi đối địch với quân thù, uống một chén rượu, can đảm lên, hành động nhanh nhẹn, khả năng thắng cũng tăng lên. Đó là khí khái anh hùng. Khi một người đầy tâm sắc dục thì dựa vào thể hiện ra là người nhân phẩm cực kém. Trong cuộc sống hiện thực, có người dẫn theo một nhóm bạn, hẹn nhau trước, chuốc cho một bạn nữ say, sau đó làm những việc xấu xa. Bất kể là bản thân mình gặp phải những người bạn thế này, hay là người ngoài cuộc trông thấy, đều cần phải đứng ra vạch trần âm mưu của họ, thậm chí đưa họ ra pháp luật. Người quân tử không háo sắc, càng biết giới dâm dẫu uống rượu say vẫn biết giữ gìn lời nói và hành vi của mình, đó mới là chân quân tử. Thứ tư, nói lời hung hăng, gây thù kết oán. Có những cuộc rượu, mục đích không phải tụ tập giao lưu tình cảm mà là giúp người nào đó báo thù rửa hận. Có cuộc liên hoan các bạn học cũ vì tranh cãi nhau ai đã từng yêu hoa khôi của lớp mà cãi nhau rồi đánh nhau sứt đầu mẻ chán khá nhiều người coi hung hăng thành lẽ sống. Khi bạn bè tụ họp cũng nói lời hung hăng, không coi ai ra gì. Có lẽ cọ còn bới móc mối quan hệ giữa người với người, hoặc kích động mọi người cùng nhau làm những việc dơ bẩn, bộc lộ hết nội tâm đen tối của họ. Thứ năm, không chút thành tín, thường nói sau này. Một câu chuyện được nhiều người chia sẻ trên mạng. Một anh chàng đi du dịch ở khu dịch vụ, gặp một người đàn ông, anh chàng hỏi xin đi nhờ xe. Đến thành phố nọ, người đàn ông đành nói lời chia tay, đi sang đường khác. Anh chàng đi nhờ bày tỏ cảm tạ, nói sau này nhất định báo đáp và rất thành khẩn mời đi ăn trước khi chia tay. Người đàn ông biết rõ, anh chàng đi nhờ xe không có công việc, trong người cũng có rất ít tiền, thế là trong bữa ăn, người đàn ông lặng lẽ lấy ra 2 triệu giấu vào ba lô của chàng trai. Vài tháng sau, gửi tin nhắn đến người đàn ông, gửi kèm hình ảnh phong bao lì xì và lời chúc mừng sinh nhật con trai người đàn ông. Sau đó còn nói, cảm ơn anh đã khẳng khái tài trợ. Những người mà trên bàn tiệc nói sau này sẽ như thế nào, như thế nào, thực tế là nói rằng không có chuyện sau này đó đâu dẫu đợi chờ cả đời cũng vô ích. Người thực sự đáng tin cậy thì dù hôm nay họ không giúp gì được bạn thì họ cũng đưa ra một thời gian chính xác để bạn yên tâm. Nếu họ không làm được thì họ sẽ lập tức từ chối. Chớ để những lời biện giải đánh lừa mình. Người xưa nói, phàm là kiến công lập nghiệp cần khởi đầu xây dựng nền tảng phẩm đức. Xưa nay những người có học vấn và gánh vác đại sự không ai là không bắt đầu từ gây dựng phẩm hạnh. Nếu bạn không phải là người có phẩm hạnh xấu, thì chớ tù hội với người có vấn đề về phẩm hạnh, nếu không cái xấu của họ sẽ lây nhiễm sang bạn. Không ăn một bữa cũng sẽ không chết đói. Thêm một vết nhơ thì tiếng xấu lâu dài. Thà không có một người bạn nào, có có bữa tiệc nào, cũng nhất định không nhập bọn ô hợp. Thời gian chén tạc chén thù Say sưa trên bàn tiệc, chi bằng dành thời gian để kiến công lập nghiệp mà bước đầu tiên là nuôi dưỡng phẩm hạnh. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Quân tử kết giao nhạt như nước, tiểu nhân kết giao ngọt hơn đường. Làm người xử thế chớ quá gần gũi nhau. Đối nhân xử thế là một loại học vấn, muốn làm tốt điều đó, quả thực không hề dễ dàng. Quá xa cách nhau quan hệ sẽ phai nhạt. Quá gần gũi nhau, ân ân oán oán liền đến. Cho dù đó là người thân hay bạn bè, là bạn học hay đồng nghiệp, khi tốt đẹp thì hai người có thể mật thiết với nhau, khi trở mặt thì cả đời không qua lại với nhau nữa. xử thế giữa người với người cần phải giữ được chừng mực, dù quan hệ tốt đến đâu cũng không nên gần gũi quá mức, nếu không cuối cùng chỉ có thể ngày càng xa nhau. Hy vọng mọi người nhớ kỹ điều này, nếu không chính bạn sẽ là người bị tổn thương. Quá gần gũi, cuối cùng sẽ gây tổn thương cho nhau. Giữa bạn bè với nhau nếu quá gần gũi, lời nói không chú ý, tiền bạc không phân minh, hành sự không tôn trọng lẫn nhau, thì rồi sẽ xa rời nhau. Giữa người thân với nhau, hàng ngày thấy mặt nhau, hỏi han chuyện trong nhà, chia sẻ vài câu chuyện phiếm, dần già, thấy phiền, thấy chán mà xa nhau. Cho nên, muốn chung sống hòa thuận với gia đình, người thân, bạn bè thì phải giữ khoảng cách nhất định. Vậy thì trong cuộc sống, chúng ta làm thế nào để có thể giữ một khoảng cách phù hợp với mọi người? Dưới đây là năm gợi ý để mọi người có thể tham khảo. Một Với bạn đời của bạn hãy giữ cho nhau một chút không gian. Cách vợ chồng đối đãi với nhau chính là cách giữ khoảng cách giữa vợ chồng. Tình cảm vợ chồng tuy rất khăng khít nhưng không có nghĩa là giữa hai người không thể có một vài bí mật. Đặc biệt là những đôi vợ chồng mà mỗi người có sở thích, thú vui khác nhau thì không thể ép buộc đối phương phải có sở thích giống mình. Cần phải duy trì một khoảng cách nhất định, tán đồng với sở thích của nhau thì mới thể vui vẻ được với nhau. 2. Đối với con cái, giữ gìn khoảng cách một bát canh. Với sự phát triển của xã hội, ngày càng nhiều bậc cha mẹ có thể chấp nhận một khoảng cách nhất định với con cái. Nhưng khoảng cách không quá xa, đôi bên đều có thể chăm sóc cho nhau và tránh được một số mâu thuẫn, phiền phức. Có giới hạn, có khoảng cách, có kết nối. Khoảng cách tốt nhất là khoảng cách một bát canh. Trong cuộc sống, Hãy giữ khoảng cách một bát canh với con cái, có thể thăm con thường xuyên, gửi bát canh cho con. Nếu bát canh quá nóng sẽ làm bỏng con cái, nếu quá lạnh sẽ làm tâm ý chúng nguội lạnh. 3. Giữa người thân với nhau, không thể thiếu sự tôn trọng. Tình thân là thứ tình cảm khó dứt bò. Khi đối xử với người thân, đừng quá tùy ý, nhất định phải có sự tôn trọng. Nhận được sự giúp đỡ của người thân phải biết cảm tạ, khi người thân gặp khó khăn phải kịp thời giúp đỡ. Khi trong gia đình riêng của người thân có chuyện, hãy lắng nghe kỹ họ muốn nói gì, đừng cố tìm hiểu nếu họ không muốn nói, đừng tùy tiện can thiệp vào chuyện của họ. Trong lòng mỗi người đều có một góc khuất không muốn bị người khác chạm vào, tôn trọng người ấy chính là tôn trọng tình thân của các bạn. 4 giữa bạn bè với nhau, hãy luôn nhớ đừng đòi hỏi điều gì. Có một số người có quan hệ gần gũi với bạn bè một chút và bắt đầu có những đòi hỏi đối với bạn bè. Nếu bạn bè của họ không đáp ứng, họ sẽ phản nàn. Kết thân với những người bạn như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Tình bạn chân chính là thuần túy, không vụ lợi. Bạn bè giúp đỡ bạn là tình cảm chứ họ không có nghĩa vụ phải giúp bạn nên bạn không thể yêu cầu họ đáp ứng yêu cầu của bạn. Nhiều tình bạn trở nên tồi tệ vì họ đòi hỏi ở nhau quá nhiều. Đó chính là nguyên nhân khiến tình bạn trở nên xa cách. 5. Giữa những người xa lạ, không nên gần gũi thái quá. Quân tử chi giao, đạm nhược thủy, người quân tử kết giao đạm nhạt như nước. Có người lần đầu gặp mặt, có người mỗi năm chỉ gặp một đến hai lần, khi gặp những người không thân thuộc này, dù ấn tượng ban đầu có tốt đến đâu cũng không thể gần gũi thái quá. Đừng cố dò xét quyền riêng tư của người khác, nói chuyện cần để lại một khoảng trống, không thể nói đến chỗ khiến người ta khó xử, nói lời phải biết lựa thời điểm. Càng lớn tuổi bạn càng nhận ra rằng tình yêu, tình thân, tình bạn, vân vân đều đáng trân quý. Cho nên với bất cứ ai cũng đừng quá gần gũi, hãy để cho mình một chút không gian và cũng là để cho người khác một chút không gian riêng tư. Có lẽ đó là khoảng cách đẹp nhất. Chúng ta không cần phải quá gần gũi nhau, mỗi người có một cuộc sống riêng, chúng ta không nên quá xa rời nhau, vì trong vòng tròn cuộc đời này chúng ta vẫn có mối liên hệ với nhau. Nói rằng giữ khoảng cách để giữ cho mối quan hệ tốt đẹp kỳ thực chính là sự tôn trọng và trân quý lẫn nhau. Giai thoại quân tử chi giao đạm nhược thủy Tiết nhân quý là danh tướng thời đường, từ nhỏ đã chuyên tâm luyện văn luyện võ nhưng gia cảnh lại hết sức bần hàn khó khăn. Thời điểm chưa được công thành danh toại, vợ chồng Tiết Nhân Quý sống trong cảnh cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Tiết Nhân Quý kết nghĩa anh em với Vương Mậu Sinh, Vợ chồng Vương Mậu Sinh không chê ra cảnh tiết nhân quý mà còn thường xuyên tiếp tế cho họ dù bản thân cũng không phải giàu có gì. Về sau, Tiết Nhân Quý đi theo đường Thái Tông chinh chiến nhiều năm, lập được chiến công hiển hách, nhờ đó mà được phong làm Bình Liêu Vương. Ngày Tiết Nhân Quý nhậm chức, văn võ bá quan trong triều đến chúc mừng ông, nhưng Tiết Nhân Quý đều khước từ không nhận quà của mọi người duy chỉ có hai vò rượu ngon mà Vương Mậu Sinh gửi đến là Tiết Nhân Quý nhận lấy. Vừa mở vò rượu ra thì quan chấp sự Khải Phong giật mình sợ hãi, bởi ông phát hiện ra vò rượu bên trong lại toàn là nước lạ. Tiết Nhân Quý nghe chuyện, chẳng những không tức giận mà còn lệnh cho quan chấp sự mang bát ra, trước mặt mọi người uống ba bát nước trong mà Vương Mậu Sinh đưa tới. Văn võ bá quan thấy vậy, lấy làm khó hiểu, Tiết Nhân Quý liền nói Lúc trước, khi ta khốn khó, tất cả đều nương nhờ vào sự giúp đỡ của vợ chồng Vương Huynh. Nếu không có sự giúp đỡ của họ sẽ không có vinh hoa phú quý của ta ngày hôm nay. Hiện giờ hậu lễ của các vị, ta không nhận, lại cố tình nhận lấy nước trong do Vương Huynh đưa tới, bởi vì ta biết Vương Huynh bần hàn. Tặng ta nước trong cũng là tâm ý tốt của Vương Huynh